gian chỉ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái điểm động, động lực tinh thần rất là lớn đối với mình để mình có thể hàng ngày ngồi soi cầu chốt số cho các bạn nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều thế giải đặc biệt là hôm nay ra 48 nhất to thì ra 27 với lô tô thì ngày hôm nay đầu 9 bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì có 03 hai nháy có 30 năm và 69 cái lô cặp thì có cặp 1221 này cặp là 2772 nữa đó đặc biệt thì ra 48 thì cũng như mọi ngày thôi bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua thì hôm nay cũng rất là xin lỗi các bạn ngày hôm nay cái cầu của chúng ta nó đã bị tạm ngưng mất rồi mình chưa đưa các bạn được về bờ ở trên video thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok thì hy vọng ngày mai mình sẽ lối lại cái cầu này để cho các bạn về bờ an toàn nhá hôm nay chúng ta tạm gửi một chút ở nhà chủ lô chủ đề thôi rất là xin lỗi các bạn à và nhưng mà mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều ở những cái video trước rồi đó là lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia và trên đây thì mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn những cái con số đẹp nhất rồi những cái nhịp đẹp nhất có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 nên mình không mở được cái nhật ký Zalo lên cho các bạn xem đó thì ngày hôm nay thì các bạn cũng đã ăn được đọc thủ đề 48 rồi đó thì Zalo của mình mình cũng chỉ dùng duy nhất một số đó là 0963236194 thì các bạn ai mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang bị sa bò thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình nhé để được tham khảo những con số mà được mình sàng lọc kỹ càng ở, ở trên Zalo hơn đó còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn nhé ngày mai ngày 17 tháng 4 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 2 và chạm 8

383 484 686 và 898 đó thì trên đây mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo rất là đẹp rồi Thế các bạn mà trùng máu với mình thích những con số này thì các bạn chơi Còn nếu không thì các bạn có thể là xem để tham khảo này Và các bạn mà muốn cái khả năng ăn cao hơn hay là muốn tham khảo những con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn Thì à, các bạn à, có thể liên hệ về Zalo của mình 0963 236194 Mình xin nhắc lại là 0963 236194 Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc à, video tại đây Chúc các bạn ngày mai sẽ lại thắng sáng rực rỡ nhé chào tạm biệt các bạn